Felei. Mari mari compute. Coliumacuntainche. wain ta kine. El cantun. chefeta chefetabinei. Felei. Amule petate. A, F, E, N, C, F, İkitini trừ ayını Lư như rư Sư lưu bơ U vơ lư Thả tí nơ Ansın çefe kinyeyim Feulamay kıme viryayim Feley Fente Puy, Peucayal.